Hi, xin chào các bạn nha, qua bên trái đi À, đây là mình đang ở bờ kè ờ, ở Quảng Ngãi này các bạn Bây giờ mình sẽ review bằng quay lại cho các bạn xem là bữa nay bờ kè như thế nào nha Đây là ngày mùng 8 Tết âm lịch Tết canh tí 2020 Đó, bạn thấy là ở bên người ta thấy dựng lên những cái lều rồi ờ, những cái quán nhậu là nó nhiều hơn Rồi nó cũng có những cái quán mang bạc hồi xưa á giống như là bánh trắng mâm ờ, ruốc nè bánh xào các loại xào rồi nướng thì vẫn còn nhưng mà nó mọc thêm những cái quán nhậu như thế này rất là nhiều quán ăn vặt cô bốn bích đầu rồi bên cạnh đây là những quán gì đây quán nước nè bên trái thì quán nước nhiều hơn vẫn có quán ăn vặt

nước mặn của chúng tụi mình là cầu Thạch tích đó ừ món này cũng ngon nè ừ. đó nóng cho thấy chợ thản cô kia chút rồi quanh lại nha giờ mình sẽ chạy vào bên làng bên trong nữa nha Đó, thì hai bên này là cái quán nước đúng không? Quán nước quán ăn bạc luôn á À quán ăn bạc luôn mà ờ, Cái này bên này giống như là bên công viên vậy ừ. Giống công viên ừ. Đó công viên gia đình rồi giờ bẻ ra ngoài quay tiếp video đây ờ, quay cái video này nữa không giờ rón không đó ờ, giờ rón thôi trong này có bỏng ghế đi này không biết là có bao nhiêu quán ăn luôn á dài dạ, đường mà cái này giống như tập trung ăn vặt nhá ờ. chính luôn người ta làm liên kết nhau mà cô ba cô bốn cô nam chuẩn bị có quán cô mai <laughs> cô thu cô me cô tỉnh cô kho cô quyền Trời, má ơi sao nhiều cô vậy cô duyên còn mấy cô tay khác nhau không á ừ có quán nào rồi tên trùng nhau cô văn nữa nhớ có abc qua chín người ta được số A đây là chợ đêm à. đó đây là chợ đêm khu vực chợ đêm Quảng Ngãi nha thì hết khu đồ ăn vặt thì ở phía đầu bờ kè là người ta làm chợ đêm thì giờ này mới khoảng 4 à, giờ chiều thì à, chỉ có một số quầy người ta dựng lên thôi còn đa phần thì các cái rạp nó chưa có mở tận các thể loại luôn từng quầy là các mặt hàng khác nhau đó rồi vậy là hết chợ đêm rồi cái này đối diện với uh, chợ đêm thì uh, phía dưới này là công viên Butter rồi tới hiệp